Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nơ trang trí với cái họa tiết hình cánh bướm như thế này. Đây, mẫu nơ của mình sẽ như thế này ha. Ở đây mình dùng len miêu cô tông cuộn 125g thì sợi len miêu cô tông nó sẽ có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm và kim móc mình dùng kim móc 3.0 mm nha và đầu kim này nó sẽ có cái độ dày lớn hơn 1 phần 2 so với sợi len nè đây đầu kim so với sợi len sẽ như thế này hoặc là các bạn có thể sử dụng nhiều cái mẫu kim khác nhau ha ở đây mình có sử dụng kim hai đầu nè mình dùng đầu số 4 thì đầu kim này nó sẽ có cái độ dày bằng hoặc là nhỏ hơn sợi len một chút nè đây đầu kim so với sợi len sẽ như thế này ha để mình có thể móc được một cái mẫu nơ chắc chắn hơn và nhỏ như thế này và ở mẫu nơ nhỏ này mình cũng dừng lại ở 14 mũi xích. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu nơ lớn hơn ha. Mình sử dụng đầu kim to hơn sợi len 1 phần 2 nè. Đầu tiên tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ đây ta sẽ móc lên một dây móc xích dài 14 mũi móc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sau khi đã móc được 14 mũi móc xích liên tiếp thì tiếp tục từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích một hai sau đó đâm kim vào chân móc thứ 14 và móc vào đây một mũi nửa kép thì mình sẽ sử dụng mũi nửa kép cho cái mẫu nơ này ha tiếp tục chân móc bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế bên cũng tương tự móc một mũi nửa kép vào đây từ đây sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân ha móc cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì ở các cái chân móc cuối cùng này nè có cái sợi len thừa thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc như thế này ha đây ta sẽ giấu cái sợi len thừa vào trong cái mũi móc nè để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều khi đã móc được 14 mũi nửa kép và 14 chân móc xích rồi á thì ta sẽ được một cái đoạn dây như thế này thì 14 mũi móc xích này sẽ là chiều dài của cái phần nơ mình ha hoặc là đối với cái mẫu này nếu các bạn muốn cái nơ của mình nó được to hơn thì các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều xích hơn hoặc là ít xích hơn ha tùy vào cái sở thích của mỗi người nè bây giờ mình sẽ tiếp tục móc các cái hàng móc tiếp theo sau khi đã móc được 14 mũi như thế này tiếp tục móc lên hai mũi móc xích một hai ta quay ngược đầu móc lại thì ở đây các bạn sẽ để ý cho mình các cái chân móc nè ở mỗi chân móc mình sẽ có hai cái đường móc như thế này thì tất cả các cái mũi móc mình đều đâm kim vào cái chân móc ở phía ngoài như thế này ha đây là chân móc ở phía ngoài nè tương tự cho các cái chân móc này cũng vậy nè đều móc cho mình vào cái chân ở phía ngoài ha thì cái chân đầu tiên này cũng vậy đâm kim vào chân phía ngoài đây sẽ là chân phía ngoài của cái chân móc đầu tiên nè đâm kim vào đây và móc một mũi nửa kép tiếp tục chân móc kế bên cũng móc một mũi nửa kép và cũng đâm kim vào chân ở phía ngoài ha chân kế bên cũng vậy móc một mũi nửa kép và chân móc vào phía ngoài thì mình sẽ hình thành nên được cái hàng móc thứ hai với các cái mũi nửa kép nè móc tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng đâm kim vào chân phía ngoài để móc ha móc cho mình đến cuối hàng và chừa ra cái mũi móc cuối cùng nha lúc này các bạn sẽ để ý cho mình nè ta sẽ có được một cái đường g ở giữa hai cái hàng móc như thế này ha mình sẽ móc đến cuối hàng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và móc vào chân ở phía ngoài Sau khi đã móc được 13 mũi nửa kép vào 13 chân móc ở phía ngoài của cái hàng móc phía dưới á thì mình sẽ có cái đường gờ như thế này. Và đối với cái chân móc cuối cùng á, thông thường thì theo như các cái mũi móc bên cạnh á thì ta sẽ móc vào cái chân móc ở phía ngoài. Còn cái chân móc cuối cùng thì khác với các cái chân móc ở phía trong các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc ha thì đây sẽ là chân móc của mũi cuối cùng nè ta sẽ móc luôn vào chân móc như thế này móc vào đây một mũi nửa kép như vậy là hàng móc thứ hai của mình vừa hoàn tất để móc tiếp hàng móc thứ ba thì móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại Tương tự giống như hàng móc thứ hai thì hàng thứ ba các bạn cũng để ý cho mình ở mỗi chân móc ta sẽ có hai cái đường móc như thế này. Thì ta cũng đâm kim vào cái chân ở phía ngoài ha. Đâm kim vào chân phía ngoài theo hướng của mình á. Chân đầu tiên cũng đâm kim vào chân phía ngoài nè, móc vào đây một mũi nửa kép. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc vào chân ở phía ngoài sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng ta cũng chưa cho mình ra cái chân móc cuối cùng nha mỗi chân móc sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc Sau khi đã móc được 13 mũi nửa kép vào 13 chân móc của hàng móc thứ hai thì lúc này các bạn sẽ để ý cho mình nè. Ở đây cái hàng móc của mình nó sẽ nằm ở phía dưới và hàng móc thứ hai nằm ở phía trên này nó sẽ xen kẽ với nhau một hàng phía dưới và một hàng phía trên ha. Thì tương tự chân móc cuối cùng các bạn cũng đâm kim cho mình vào luôn chân móc. Ta sẽ không móc vào cái chân móc phía ngoài nữa và móc vào luôn chân móc nè. Móc vào đây một mũi nửa kép ta hoàn tất được hàng móc thứ ba ha và các cái hàng móc của mình nó sẽ nằm trên và dưới với nhau như thế này ha tiếp tục lên hai xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo cũng tương tự móc vào các cái chân móc ở phía ngoài này nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi nửa kép đến cuối hàng thì chân cuối cùng sẽ móc luôn vào chân móc đây là chân móc nha các bạn sẽ móc luôn vào chân móc cho cái mũi móc cuối cùng tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc nữa ha thì các bạn sẽ để ý nè đây là chiều dài của phần cánh nơ thì thêm nhiều hàng móc tiếp theo nó sẽ bằng một nửa so với chiều dài của cánh nơ ha ta sẽ tạo ra được chiều rộng của cánh nơ nè đây đây là chiều dài nè thì cái phần chiều rộng của cánh nơ nó sẽ bằng 1 phần 2 so với chiều dài ha móc vào các cái chân móc ở phía ngoài như thế này mỗi chân ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép tương tự cho nhiều hàng móc còn lại ha đến cuối hàng thì chân cuối cùng sẽ móc luôn vào chân móc nha ở đây mình đã móc được tổng cộng là 5 hàng móc và các cái hàng móc của mình nó sẽ tạo ra các cái đường g như thế này và chiều rộng của cái phần cánh nơ nó đã bằng 1 phần 2 so với chiều dài của phần nơ rồi nè thì các bạn sẽ tiến hành móc lên một mũi móc xích và cắt len ha tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc và để tạo cho phần cánh nơ của mình nó có cái độ gấp như thế này thì các bạn sẽ chọn cho mình cái điểm chính giữa của cái chiều dài ha ta sẽ chia đôi chiều dài của phần cánh nơ nè sau đó mình sẽ gấp theo cái đường g mà mình tạo ra đây gấp lại nó sẽ như thế này ha sử dụng cho mình một đoạn len sau đó mình quấn lại hai hoặc ba vòng cắt len và cột dấu len ở phía sau của phần cánh nơ sau khi đã giấu len thừa vào trong mũi móc thì mình vừa hoàn tất được một mẫu nơ trang trí với họa tiết cánh bướm như thế này thì cái mẫu nơ này các bạn cũng có thể phối nhiều màu khác nhau ha để trang trí cho sản phẩm của mình thêm sinh động hơn chúc các bạn thành công